đây là lần đầu tiên các bạn xem clip của mình thì mình là Di trưởng nhóm kinh doanh của Mercedes-Benz Phú Mỹ Hưng thì à, bây giờ là khoảng 11 giờ rưỡi rồi các bạn thì à, Di đang trên đường à, đi giao chiếc xe Mercedes-Benz 7 chỗ chiếc xe V250 này về à, à, miền Tây Châu Đốc An Giang thì à, đây là cái chiếc xe mà à, 7 chỗ mà đầu tiên mà Di giao về miền Tây á các bạn thì nếu mà các bạn có xem những cái clip của Di thì từ đó tới giờ Di chủ yếu là giao những cái dòng xe 5 chỗ là nhiều ha và đặc biệt đây là cái chiếc xe à, 7 chỗ mà dành riêng cho gia đình nữa đó thì à, chiếc xe Mercedes-Benz V250 này là một chiếc xe nhập khẩu hoàn toàn luôn cho nên là À, số lượng không có nhiều xe các bạn kể cả ở Sài Gòn cũng vậy nữa thì mỗi lần mà à, bên Di mà mỗi đợt mà xe về thì nó rơi vào khoảng tầm là 5 xe hoặc là 6 xe là cùng thôi chứ không nhiều hơn nữa đó thì à, rất là may mắn là à, ngày hôm đó là cô à, gia đình cô chú lên xem xe coi như là chỉ còn đúng một chiếc xe màu đen này luôn các bạn đó và khi mà xem xe xong thì khoảng tầm ờ, một tiếng đồng hồ sau thì ờ, ờ, cô chú đã quyết định đặt cọc lấy cái chiếc xe này thì cách khoảng tầm 2 ngày sau nữa thôi thì cô chú đã lên đóng đầy đủ tiền và cũng như là ngày hôm nay nè Di mới bắt đầu là giao xe bởi vì là sáng ngày mai các bạn thì Di hẹn là sáng ngày mai để mà giáo xe cho cô chú cũng như là Di sẽ tiến hành các cái thủ tục về đăng ký xe ở tại thành phố Long Xuyên và sau đó là Di sẽ vận chuyển xe về nhà cho cô chú luôn đó bởi vì ngày mai là cái ngày đẹp mà à, cô chú chọn á cho nên là bây giờ là Di và Bin hai anh em mới là tranh thủ nè đi à, từ à, bây giờ để mà sáng ngày hôm sau có mặt là thật là sớm ở dưới thành phố Long Xuyên để mà đăng ký cái chiếc xe Mercedes-Benz V250 này đó thì chiếc xe V250 này là chiếc xe nhập khẩu hoàn toàn luôn các bạn đó nhập khẩu hoàn toàn nguyên chiếc luôn chứ không phải là xe lắp ráp tại Việt Nam nữa ha à, thì uh, ok hẹn gặp lại các bạn tại thành phố Long Xuyên cũng như ngày mai Di sẽ uh, tiến hành các thủ tục uh, về đăng ký xe và Di sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái quy trình đăng ký chiếc xe Mercedes-Benz cũng như là đăng ký một chiếc xe ô tô nó như thế nào nha ok hẹn gặp lại các bạn tại thành phố Long Xuyên review giao chiếc xe ờ, Mercedes-Benz V250 này các bạn là về uh, An Giang và An Giang cũng là quê của ờ, Pin đây đó bữa nay về quê giao xe tâm trạng sao em nói cho các bạn biết được không tâm trạng thấy vui dạ bữa nay cái gì về chợ mới nữa rồi cái niềm vui nó nhân đôi về à. Tân Châu nó cũng cách em tới năm bảy chục cây rồi đó nhưng mà nói chung là người quê em mua xe là em phái à à người à. quê em mua xe mà em phái đúng không đúng rồi còn người quê của em mà mua xe của anh anh cũng khoái luôn à. đúng không dạ. bây giờ mua mua xe nói chung là ủng hộ anh như là một người quê em em mua xe là em mừng gặp xe biển số 67 trên này là gặp là mừng liền thấy không ở dưới em có chiếc nào uh, Mercedes nhiều không có Mercedes nhưng mà xe cũ hết trơn rồi nó không có chiếc nào mới ừ. xe đời hồi, hồi đó không chín trăm hồi đó không không dạ. chín trăm hồi đó mà phải trừ anh thấy rồi. Ờ, dưới miền Tây mình An Giang cũng mua nhiều xe mà anh cũng bán ở dưới khoảng tầm ờ, ba bốn xe rồi đó kiểu như là ở cái huyện của em á huyện của em kiểu như là nó huyện chợ mới nhiều khi nó còn nông thôn quá à. hoặc là nhiều người ta mua mà sợ người ta mua chỗ khác ấy. người ta không biết mình bởi vì ờ, về dưới em phải về sớm nha em em giới thiệu nha <laughs> giới thiệu ở đây có ờ, anh Duy hay đi giao xe với em anh bán xe Mercedes đó. giới thiệu mấy anh em trong sớm coi ờ, được thì có mua xe lên ủng hộ anh Duy nha rồi bây giờ nếu mà hả, có ai mua xe em bán luôn khỏi cần đợi anh luôn ai trời luôn mất mối luôn rồi <laughs> không được rồi này em được rồi mất mối rồi không khi mà đi ngồi trong cabin của xe của bạn pin các bạn thấy có điều gì ờ, khác khác so với những chiếc xe trước không các bạn đó bởi vì là cái xe của bạn pin đó là có đèn viền nội thất đổi màu liên tục luôn đó các bạn thấy không phía background ở phía sau cái màn hình ờ, đó nhìn rất là đẹp luôn nhìn rất là cinematic luôn bây giờ di tắt đèn cho các bạn xem nè đó đẹp không đó cái đèn viền nội thất này nó rất là giống như trên chiếc xe mẹt luôn á pin cái này em độ nhiêu mà tiền cái này độ mắt anh à, hai trăm rưỡi hai trăm rưỡi triệu hai trăm rưỡi chục ngàn á trời ơi <laughs> hai trăm rưỡi triệu à, mắt nha đèn của à, đèn viền nội thất của thằng mẹt thì nó cũng cỡ anh cũng không biết nhiều <laughs> mà mẹt cái nó tới sáu mươi bốn màu mà em có ba em có bốn màu có bốn màu á bốn màu cũng được rồi bốn màu xe em có gì đặc biệt không ờ, giới thiệu cho mấy anh em biết thôi tại vì bữa giờ cũng có rất là nhiều anh em ở ờ, xem cái kênh của anh thì nói anh Di ơi anh Di ờ, review chiếc xe tải đi anh Di đó mà anh có biết gì về chiếc xe tải đâu thì cái xe này là xe của em đó cho nên em rành hơn anh rất là nhiều đó em giới thiệu cho các bạn biết ừ, sơ sơ về cái xe của em thôi đó tại vì ở trên mạng cũng có rất là nhiều anh em thích cái chiếc xe mà à, của mình nè cái chiếc xe mà có cái bàn để mà bấm à, điện chạy lên chạy xuống á thấy không đó thì bây giờ em giới thiệu sơ sơ về cái option của cái xe này cũng như là những cái trang thiết bị gì mà em lắp thêm cho chiếc xe này đó thấy không đồ chơi á lắp đồ chơi thêm á thì à, nói chung là option của em lắp thêm thì nó cũng không có bao nhiêu anh ơi cũng vài món ừ. thứ nhất là cái à, đồ mốt từ thiện từ xa móc cửa à go dạ thứ hai nữa thì em có à, gắn thêm một cái loa sub builder à loa loa sub của à, boy builder phải không dạ với là em thay đổi luôn cái đầu dvd này à, vì cái đầu pin của nó nghe nó không có hay dạ à, cái đầu đầu này là pin thay là các bạn cái này thay là bao nhiêu tiền em nói cho các bạn biết luôn thay là triệu mốt một triệu mốt dạ cộng thợ luôn là một triệu ba ồ cái đầu này một triệu ba các bạn nha cộng thợ gắn luôn là một triệu ba một triệu ba luôn dạ cái lo súp đó nhiêu nữa em cái lo súp em mua là một triệu tám cái lo súp một triệu tám dạ. Dạ, là cộng lại là coi như là ba triệu mốt rồi dạ đó rồi gì nữa cái cái cái cái điều khiển từ xa này của em là sao cái điều khiển từ xa này là em đầy ờ, danh thợ tới gắn xa cho nên là hả em anh gắn công có có 700 ngàn à, nhưng mà em gửi anh thêm 300 ngàn cà phê luôn tiền xăng luôn là chẳng một triệu là 4 triệu mốt rồi dạ là trong cabin thì em chỉ mới có ừ, bao nhiêu đó thôi đèn pin nó thất nữa làm gì à đèn gì <laughs> đèn gì này hai trăm rưỡi chục ngàn đó đèn gì nó thất này các bạn này nhiều lắm là các bạn thấy không rất là đẹp luôn nói chung là ngồi chiếc xe của bạn Vin thì mình cảm giác mà rất là thoải mái và một điều nữa các bạn là xe của Vin nó rất là sạch luôn những cái chỗ này nè các bạn thấy nó không có để bất kỳ cái giấy tờ gì trên đây hay là uh, những cái gì thừa hết đó, đó trang trí gấu bông không trang trí gấu bông cho nên là dụ mà các bạn nào mà thấy pin đi ngang mà dụ mà thích con cái bông nào thì các bạn cứ là xin à, cho không cho không em cho bạn nào xin cho chứ đừng có ăn chậm nữ xin mới cho hay là nam xin cho luôn mà chắc phải là nữ gặp anh ơi vậy hả em bữa rồi em nói là em độ thêm cái gì ờ, ờ, bộ hơi gì đó có bộ hơi gì không dạ em ờ, còn ở ngoài thì nói chung là em nói cabin trước đi à. ở ngoài thì hai bộ tem bên hai bộ tem cửa của em với lại à, tem cứu hộ này là em đi in lại hết một triệu rưỡi nữa triệu rưỡi nữa là hồi em. nãy là 4 triệu mốt với 1 triệu dạ. rưỡi nữa đúng không dạ. là 5 triệu 6 rồi dạ. rồi đèn hai cái đèn mà em chạy cái cái cái, cái hai cái anten với lại cái đèn trước mặt ga lăng của em là một triệu rưỡi nữa 5 triệu 6 với một triệu rưỡi là 7 triệu mốt dạ rồi lại em đổ thêm một cái à, cái cái bơm hơi cái motor cái bơm hơi á để mà em xịt bụi trong cabin nè à để vệ sinh ha xịt bụi cho nó sạch ha xe. đúng rồi những cái khe những cái chỗ này nè những cái chỗ mà những cái khe nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ nè đôi khi là mình không có ờ, mình không lao được lại lao không có lao được chẳng hạn như những cái nút bấm nè các bạn không thể nào lao được hết cho nên là phải sử dụng là cái à, áp lực hơi để mà xịt bụi đó, rất là hay cái đó chỉ để là em xịt bụi là, hả dạ. cái đó em có làm gì đâu với lại à, em có xài một tí càng hơi á nhưng mà em ít khi nào em xài lắm để lâu lâu gặp fan được anh em gõ càng được chơi vui <laughs> chứ còn bình thường em không có bóp tại vì cái đó thì nó không có hay tại vì mình bóp càng nó càng hơi nó nó lớn nó sợ nè dạ. làm người ta giật mình dạ. Yeah. ừ. nãy giờ sơ sơ là cũng là tám chín triệu rồi đúng không cái đó ba triệu rưỡi kèn ba triệu rưỡi cái bơm hơi à cái bơm hơi ba triệu rưỡi đây à, giờ hết 10 triệu rồi gần 10 triệu rồi đúng không dạ. 10 triệu rồi 10 triệu mốt 10 triệu mốt rồi dạ. dữ dằn không <laughs> thì uh, à, 10 triệu mốt này là em tự bỏ tiền ra luôn hay là à, anh chủ anh cho em tiền em đổ 10 triệu mốt này là em lúc đầu em có xin với lại công ty á nhưng mà à, công ty kêu là từ từ công ty trả tiền mà mấy tháng này chưa thấy công ty trả tiền vậy hả dạ. thì uh, bằng cái video clip này thì em uh, gửi lời đến uh, anh uh, chủ của em luôn đi hả nói luôn đi uh, em có muốn đòi tiền hay là muốn gì đó thì nhắn nhủ lên trên cái clip này luôn đi không có bây giờ em không có muốn đòi tiền mà em <laughs> em chỉ muốn là mai mốt em dọn gì chủ xe đừng có cằn nhằn là được dạ vì sao chứ còn tiền thì mai mốt không trả mai mốt em nghĩ em tháo à à em dọn gì em tháo đó à <laughs> Xe này có ờ, dán phim rồi không em? Phủ nano gì không? Phim đủ nano rồi, cái đó đâu có rồi Em có dán hai cái phim cách nhiệt này à. Cái cách dạ. nhiệt hai bên cửa à. Với lại một đường chỉ ngoài trước tiếng lớn này cho nó đỏ dạ. nắng tập lô này Dán phim cách nhiệt này ờ, là hết nhiêu tiền nữa? Phim này phim xịn á Vậy hả? Phim 3M giống của mẹ không? Không, phim này một em mà có 400 ngàn kìa Vậy hả? Một em hả? <laughs> xe mẹt là bảo hành là 10 năm nha phim phim trách nhiệm của mẹt bảo hành 10 năm nha các bạn còn cái này em bảo hành bao nhiêu năm cái phim này là bảo hành chừng nào có bể kiếm ai khác rồi tháo nó ra thôi chứ <laughs> không bảo hành luôn không không bảo hành vô thời hạn luôn không dạ vô thời hạn luôn rồi. bảo hành trọn đời đó. đó các bạn thấy không đây là rất là nhiều gấu bông luôn các bạn thấy không em cho bớt rồi đó à, cho bớt rồi đó các bạn đó bữa rồi là phía sau ở đây là treo nữa nè đó nhưng mà bữa nay là tháo ra bớt rồi à, ok bây giờ thì à, hai anh em à, tiếp tục à, lên đường thôi các bạn Bây giờ là 3 giờ rưỡi rồi các bạn Di đang có mặt tại uh, chi cục thuế thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang Để mà chờ sáng mai mở cửa là Di sẽ đóng thuế cho chiếc xe này đó thì khi mà đóng thuế xong thì à, tiếp tục thì Di sẽ có mặt tại à, phòng cảnh sát giao thông à, tỉnh An Giang lấy để lấy biển số và tiếp đó là sẽ đăng kiểm thì dự dự kiến các bạn là trong vòng một buổi sáng mai thôi thì Di sẽ hoàn thành xong hết tất cả công đoạn từ đóng thuế đăng ký xe cho tới là đăng kiểm để mà còn Di còn giao về nhà cho cô chú nữa thì nhà cô chú ở Tân Châu cách đây khoảng tầm hơn 50 cây số đó cho nên là đi chắc cũng phải từ đây tới đó cũng khoảng hơn một tiếng đồng hồ nữa các bạn đó cho nên là phải tranh thủ thật là sớm để mà sáng mai phải làm trong buổi sáng để mà giao xe kịp để di vùng về trong ngày này thành phố Hồ Chí Minh nữa đó ok sáng mai thì uh, mở cửa đông thế gì sẽ quay cho các bạn xem hẹn gặp lại các bạn sáng mai nha chào buổi sáng các bạn à, bây giờ là 7 giờ rồi thì Di uh, à, mới dậy cũng như là mới rửa mặt xong thì bây giờ là Duy uh, à, đi vào phòng thế chờ một chút xíu nữa khoảng hơn 7 giờ thì ở đây làm việc rồi đó thì uh, trong lúc chờ đợi thì uh, Duy uống cà phê với lại uh, ăn sáng luôn nha bây giờ là 9 giờ rồi các bạn thì uh, ờ, Di đến lúc 7 giờ sáng luôn các bạn cho nên là đi cũng rất là sớm luôn nhưng mà tới bây giờ luôn mới xong được mới cầm được trên tay cái uh, tờ giấy uh, nộp tiền thuế trước bạ nè đó ở đây thì làm quá là lâu luôn á thì hai uh, tiếng đồng hồ Duy mới cầm được trên tay cái tờ giấy uh, nộp thuế trước bạ đó, thì bây giờ Duy đang tranh thủ chạy qua cái phòng cảnh sát giao thông bởi vì là cô đang đợi Duy ở bên đó để mà uh, bấm biển số xe ha Di bắt đầu là lên đường để mà giao chiếc xe Mercedes-Benz V250 này à, về nhà cho cô thì uh, hồi nãy tới phòng thuế hồi nãy tới là phòng cảnh sát giao thông rồi các bạn nhưng mà do ngày hôm nay á, là uh, cái đầu số nó chưa có gọi là ưng lắm cho nên là à, cô quyết định là ngày mai cô mới tới là lấy số sao đó thì bây giờ như bắt đầu là giao xe về cho cô luôn ngày mai cô sẽ à, xuống phòng cảnh sát để mà lấy biển số cũng như là sẽ tự đăng kiểm cái chiếc xe này luôn đó, thì Duy bây giờ bắt đầu là đi về nhà cô để giao xe nè rồi bắt đầu là tranh thủ về lại Sài Gòn thì à, à, chắc là ngày hôm nay mình sẽ về sớm đúng không em, à. em bây giờ đi lên đó chắc khoảng 2 tiếng nữa à 2 tiếng dạ. nữa dưới à 2 tiếng nữa. ừ thì à, khoảng 2 tiếng nữa chị sẽ tới nhà cô ấy và giao xe cũng như là à, làm lễ bàn giao cho cô xong rồi hai anh em quay về lại thành phố Hồ Chí Minh thôi đó, thì à, chắc là về sớm bởi vì ngày hôm nay chị không có đăng ký cũng như là cũng không có đăng kiểm chiếc xe cho cô ngày mai cô tự làm rồi các bạn đó cho nên là sẽ rút ngắn được cái thời gian thì một chút xíu nữa đó dự kiến là ngày hôm nay là Di phải làm xong ờ, đăng ký đăng kiểm đóng thuế này nọ trong buổi sáng hết nhưng mà à, đó thì như vậy thì nó nó, nó, nó tiết kiệm được cái một khoảng thời gian coi như cũng rất là dài ha à, Di đã tới à, Bến Phà, Châu Giang, còn Châu Đốc rồi thì bây giờ là đang đợi Vin mua vé để mà xuống phà thì à, qua phà khoảng tầm một chút xíu nữa thôi là sẽ tới nhà của à, cô để mà giao chiếc xe rồi các bạn đó thì à, chiếc xe Mercedes-Benz V250 này các bạn là một chiếc xe 7 chỗ đúng chất dành riêng cho gia đình luôn đó với cái thiết kế cực kỳ rộng rãi luôn và chiếc xe Mercedes-Benz V250 này các bạn là um, nếu mà các bạn mà có dịp mà đi châu Âu á, hoặc là à, đó thì các bạn sẽ thấy là đa phần những khách sạn năm sao họ sẽ sử dụng cái chiếc xe Mercedes-Benz Vilas này để làm cái chiếc xe mà để à, chuyên chở những khách hàng những khách mà à, của khách sạn á đó. thì à, tại sao mà những khách sạn năm sao các bạn thường sẽ chọn cái chiếc xe Vilas này bởi vì thứ nhất á, là cái chiếc xe này được thiết kế theo cái chuẩn châu Âu nó rất là rộng rãi luôn và thứ hai nữa là cái cốp ở phía sau của chiếc xe V250 này á, thì chở được rất là nhiều hành lý và thứ ba nữa là bạn là cái thương hiệu Mercedes-Benz là một cái thương hiệu mà được biết đến giống như là một hãng xe hạng sang cho nên là những khách sạn năm sao thường sẽ sử dụng cái chiếc xe à, V-Class này làm cái chiếc xe để chuyên chở những khách hàng VIP đó thì uh, thật sự các bạn cô cô ở mặc dù là ở An Giang ở Châu Đốc nó rất là xa luôn nhưng mà à, cô lựa chọn cái chiếc xe Mercedes-Benz V250 này á, cũng là à, cô cũng đã tìm hiểu ha cũng như là tìm hiểu rất là kỹ đó, nó chọn cái xe V250 này nè thật sự các bạn ở miền Tây á, hoặc là à, những cái à, tỉnh á, thì thông thường người ta sẽ ít chọn cái chiếc xe Mercedes-Benz VinFast này lắm đó thường là sẽ chọn những cái thương hiệu như là tôi tôi ờ, Toyota hoặc là Kia Sedona hoặc là đó những cái dòng xe mà à, gia đình khác nhưng mà à, đó cô thì à, coi như là cũng à, rất là tân tiến các bạn thấy không à, chọn chiếc xe Mercedes-Benz V250 này làm chiếc xe cho gia đình thì à, mục đích đó các bạn là để mà mà coi như cho mấy đứa nhỏ đi chơi cũng như là cuối tuần gia đình đi chơi thôi chứ cũng không có phải là à, nhu cầu mà đi quá nhiều đâu à, mình, mình qua một lát nữa thì à, tới nhà vì sao chiếc xe Mercedes-Benz V250 này cho cô thì Di sẽ quay cho các bạn xem ở bên trong nó rất là rộng rãi luôn cũng như là chiếc xe V250 này một chiếc xe đúng đúng chất tiện nghi dành cho gia đình luôn các bạn miền Tây sông nước kinh rạch quá trời của đất cái này cho nước độc chứ không biết xong rồi cũng nhỏ ha qua nha kìa đẩy lên rồi, xe để hết bàn luôn anh em. xe luôn đi con chú chị chị nằm trước cái đã dạ. ừ xe của chị dạ ừ đức tin giùm dạ. ừ cảm ơn chị nhiều nha đã ủng hộ em à, ủng hộ Mercedes Benz dạ em chúc chị uh, gia đình khỏe rồi uh, và hạnh phúc cảm ơn em chưa ghi thông số hả bảo hành 15 năm của 10 năm chưa ghi thông số nữa mà 10 năm mà biết khi nào đấy ừ. đấy lên hết luôn cả nhà lên hết luôn Đàn ai sao kìa? Thôi đi ăn luôn đi. Đi, dẫn, dẫn, đi ăn luôn đi. Thôi thôi thôi con. Thôi Chúc đi ăn sao đấy chạy con chồng thôi. À, Chúc ờ, với ờ, anh em mình ba ba bốn anh em mình đi ăn. lên ờ, ăn. Chú lên luôn chú, trước này chú. Đó đó, cái này ha. rộng quá cô bự ha đi đây mình thấy bự hơn ở cửa hàng không ha dạ. <laughs> mở nhạc cho nó nghe coi chụp nha chụp đó chụp bánh nha. nhạc campuchia này fm mà xe, nhạc cam campuchia xe của nó rồi nó có cục usb nữa mà có trong cái hộp cái cần số anh biết chưa chưa cần số quan trọng ha xe này chỉ có cần dạ. số là biết cách sử dụng cần số là vậy được thôi đạp thắng anh gạt xuống d là chạy tới rồi dạ. gạt mạnh lên là lùi Gạt mạnh xuống Gạt mạnh xuống luôn hả? À, ờ, gạt mạnh gạt, gạt xuống là D Nha Gạt, xuống là D Gạt lên là lùi Còn xuống xe anh bấm đây dùm em Xuống xe là mình bấm này Đúng rồi, bấm B, bắt Rồi rồi Là xong, là cái cần số chỉ vậy thôi Còn uh, N thì ít khi xài lắm N thì anh gạt nhẹ thôi là nó sẽ N Còn gạt mạnh nó là D tại vì nó hai cấp Nó hai cấp Cái nó lúc này là tự động tắt máy khi anh dừng đèn đỏ đồ anh không thích cái đồ này thì nếu mà dơ thì con đi giặt cho có hai trăm mấy ba trăm ngàn rồi giống như cái uh, nút này đang là cái nút mà chuyển chế độ lái của xe thì bình thường là cái xe mình nó sẽ bình thường nó lái cái chế độ là con pho anh thích sẽ chuyển lên em à, ờ, Di mới giao xe xong cho cả nhà cô chú các bạn thì bây giờ Di uh, ờ, cùng Pin thì uh, đi ăn cùng với gia đình luôn đó thì uh, trong lúc mà chờ mấy anh em tới đông đủ á, thì uh, Di đi tham quan một vòng đây ha đó thì ở đây là các bạn thấy là có một cái uh, nhà thờ Hồi giáo nè ở đây thì có rất là nhiều nhà thờ Hồi giáo luôn các bạn bởi vì là uh, khu vực này á, là rất là nhiều người chăm sinh sống ha, và cô Nắp cũng là gia đình cô Nắp cũng là người chăm luôn đó thì ở đây thì ngày thì bữa nay là hầu như là ngày nào cũng vậy ta ngày nào cũng đi lễ thì phải thì à, hồi nãy Di có nghe à, có nghe anh, à, anh à, anh Huy anh nói là một ngày ở đây thì đi lễ khoảng tầm 5 lần 5 lần đó thì à, mỗi khi mà tới giờ đi lễ thì ở đây sẽ là đánh trống để kêu gọi mọi người tới để mà đi lễ ha các bạn có thấy ở đây là trang phục của của người dân ở đây nó sẽ khác hơn một chút xíu so với mình ha đàn ông thì mặc váy à. Đào. ủa em ở đây mà không biết ở đây à không à. em nào về em người an giang luôn em à, các bạn ở đây các bạn thì uh, do là người chăm các bạn cho nên là các bạn sẽ thấy là hầu như là ở nhà sàn ở nhà sàn là nhiều qua đó được đó ở đây không khí rất là yên tĩnh ha yên bình ghê luôn bạn bên đây thì là bờ sông nè đó, các bạn thấy không nhà sàn không thôi ở đây thì các bạn cho thấy sát bờ sông á là nhà sàn nhưng mà thực sự á nhà ở trong đất liền bên trong đây cũng vậy cũng là nhà sàn đúng các bạn đó, tại vì nhà người chăm thì thường là thích sống bằng nhà sàn cũng giống như là một cái phong tục một tập quán ở đây là vậy nhiều món thế này thấy không tôm thố hải sản thấy không tôm chiên malai ngon nè à. chiên malai nãy có kêu không không nay em ăn uh, mì sò giòn đó mấy em bóp sáu mươi sáu tám mươi bảy tiền ở đây hay ăn đây không kêu gì nhà ở đây mày với nhà đây là mình điện lên quen mà quán quán à, điện lên cái là cái này chắc là ngon lắm không cái này là nấu cho mấy người nước ngoài kiểu như mấy người Mã Lai về à ta đặt trước mấy Giống mấy chục phần mấy du lịch mấy chục phần mấy chục phần nó làm trước thì đó là tại nãy mình không nói với mình điện trước rồi lên khoảng đó dạ. vợ ngon mà con cơm chưa nãy con gọi cơm con có chưa vô thăm bếp nè thật cho anh thoải mái bây giờ thì à, Di đang ở trên phà Châu Giang để đi về thành phố Hồ Chí Minh đó thì à, Duy vừa mới giao xe cũng như là ăn cơm với lại à, gia đình cô chú xong đó thì à, bây giờ Duy với Bin là hai anh em quay về thành phố Hồ Chí Minh nè đó thì à, khi mà giao xe cho cô chú mặc dù là đi rất là xa các bạn nhưng mà à, cảm nhận được là à, cô chú ở đây rất là nhiệt tình cũng như là anh Huy cũng như là à, mấy anh em trong gia đình của à, anh Huy đó, thì các bạn thấy không đó à, cả nhà coi như là <laughs> chọn cái xe V250 này á, bởi vì là à, nhà của anh Huy cũng như là à, gia đình của cô Nắp rất là đông luôn rất là đông con cháu cho nên là cô chú phải lấy cái chiếc xe Mercedes-Benz V250 này nè thì chắc là ừ, Duy nghĩ là ở cái ờ, khu vực miền Tây này và ở Châu Đốc luôn các bạn đó thì ờ, ờ, chắc là chỉ có là chiếc xe xe V250 này thôi đó thì bởi vì là um, hầu như là ở cái khu vực này là uh,